một sự kết hợp đầy mới mẻ giữa chân váy jean hoa và sneaker trắng. Hai quay vòng ba đầy đặn với chân váy jean bó sát cùng sneaker. Ba khoe chân dài với áo thun và chân váy jean sẻ tà cùng sneaker. Ờ. 4F5 bản thân, khi remix chân váy jean dài cùng sneaker. Ờ năm khiến các chàng đổ âm âm với chân váy thì linh cùng sneaker ơ sọc áo thun sát nách cho ngày năng động cùng bộ đôi chân váy jean và giày vậy phong cách bụi bặm cá tính với áo thun chân váy jean rách cùng giày sneaker ơ cam cambo áo cánh dơi cùng bộ đôi chân váy áo xoắn eo mít cùng chân váy mang phong cách trẻ trung và tinh nghịch. Sự gợi cảm quyến rũ khi kết hợp với áo hai dây.